bà thủ hôn này gọi đi xong một thằng anh và bắt được cái hải thổi cứ nó không đợt nay nó hết cái quả ngọn rồi nay nó vội rồi ông buổi tình bên nào ngọn nó nắng quả cơ hai đợt hai đợt rộ hai đợt rộ còn nó cứ đấy nay nhai vậy còn lấy chán chắc là cứ ba ngày gộ nhất là có cứ ba ngày nó thì nó phải nhiều. vào nếu mà tương đây là nó rơi vào giờ là nó ở tầng trên rồi chứ còn vâng. tầng gốc thì nó cũng cố nhưng mà nó đỡ ít thôi đây các bạn quả con sai chi chít đây. mỗi một vâng. cuống còn hai ba quả này và tới đây thì nó lại còn ở tầng ánh tầng ánh ngang đấy chứ nó không phải là ở tầng dưới nữa và dưa này dự định là mình sẽ thu đến ờ, mấy tháng thì xong ạ? Thu đến bao nhiêu thì? Ờ, tầm mùng 10 tháng riêng. Mùng 10 tháng riêng. Vâng. Thế thì nó sẽ vào được khoảng độ 2 tháng. Năm nay là đồng Phoenix là dưa đẹp chứ còn như mọi năm thì chỉ được khoảng độ cơ tháng nay là hơn tháng tí là hết chứ nó vâng. không được dài ngày vậy đâu. Vâng. Như năm nay mình dùng vầy này dùng Phoenix vầy nó quá là bền dây. Vâng. Bà so với dùng cái phân thường thì cái phân Silic này nó tăng năng suất hơn khoảng bao nhiêu phần trăm ạ? Tăng hơn 70% các bạn. Đây này. Đây, ngày nào cũng hái khoảng một tạ trên cái vườn dưa này rồi. Nhưng mà trên tay tôi đây các bạn này. Và đây nó sai như này. Và đấy, nguyên cái chỗ này đây nó đã 5 quả rồi. Đấy và ở những cái dây này thì mỗi đốt một quả luôn các bạn này. Đây. Các bạn có thể thấy là mỗi đốt một quả này. Đấy, cái đốt này thì hái rồi nhé à đây đây đây ừ, đây chỗ này này đấy đây chỗ này rất là sai đây chứ mà phải đây, phải, đây. phải phải ngắt vậy lá đây thì mình nhìn thấy ờ, quả <laughs> đây đây cái, cái nhưng mà hiện tại thì... giờ là đang muốn để lá để nó dưỡng quả phải không để lá cho nó dưỡng quả chứ giờ mà ngắt lá đi thì cái này là ấy rồi cái này hái rồi còn đây là ba bốn đốt bốn quả luôn Chứ chỗ này là dưa này không nên hái đi không nên hái cấu lá cứ để lá ví dụ mình bơm mà nó có mình vặt mình nó có kín quá thì cũng phải chịu khắc phục vậy chứ còn giờ mà ngắt ná đi nó quả nó thấp à đấy à? vâng vâng ngắt ná đi nó quả nó đeo lại vâng cho nên là vẫn phải để các bạn ạ cứ phải để đấy. ná nguyên cái chỗ này thôi nguyên chỗ này thôi các bạn này đây này bảy quả luôn bảy quả luôn đây đây hai quả trong này nhá là bảy quả luôn các bạn này đấy đây bởi bảy quả là những cái quả mà chuẩn bị được thu đấy chỗ này thôi còn những cái quả con như này là không tính này những cái quả con như này không tính đấy chỗ này bảy quả những cái quả như này không tính này đấy À, trồng theo Zinix, tưới Zinix rồi Phân mình cứ định kỳ 5 ngày, 7 ngày mình bơm một lượt thì là Cái này nó chủ yếu là bơm cả rầy nữa nhé Phải bơm rầy cái, cái con rầy trắng đấy, con rầy vâng. trắng mà nó bám ở ngọn lá non ở mặt dưới này Vâng Đấy thì mình bơm vào thì nó mới đỡ đi nó sạch thì nó mới được lâu vâng vâng, vâng thưa chị nào những bí, bí quyết để cho nó dưa nó thẳng thì quả nó thẳng thì uh, hoặc là quả nó thẳng nó đẹp ấy nó không bị đeo thắt thì bí quyết ở đây là gì ạ thì bây giờ thì mình cứ đi mà những quả nào mà nó, đây nó đặt nó... lên thì mình phải hạ xuống. thì mình phải hạ xuống đúng hạ xuống hạ nó xuống này. vâng cái thứ hai nữa là ừ, mình phải phân do nhiều nói chung là bợ là cung cấp cho nó đủ chất hả? Ừ, đủ chất đạm nâng kali Vâng. Vâng. vâng. Còn vâng. các cái quả cong thì mình đi đến đâu là mình cố gắng đâu là mình phải chảy đi chứ mình vâng. không thể để được. Đây ví dụ như là đẹp. đấy, ví dụ như cái quả đấy, ví dụ quả này này. Vâng. Các quả đấy mình chảy đi. Quả này nó cong như thế này thì các bạn phải chảy đi nhá. Vâng, đấy quả đấy là phải chảy đi chứ không thể để được. Với lại cái thứ hai nữa là dưa mà nắm quả mà đẹp thì mình phải chịu khó mình buộc. Nó là như vậy. À, nếu mà dưa mà nắm nhiều quả quá thì là là phải buộc lại, buộc quả. Buộc ngọn lên đây các à, cái ngọn, ngọn lên các cái ngọn này vâng. là nó vâng. rã xuống đây các cái ngọn tránh này nó rã vâng. xuống là mình phải cho cho nó buộc lên thì là mình đi vặt như mình đi chăm bón như tưới thế này mình không chạm vào các cái đầu hoa là quả đầu hoa nó không bị bị đuôi quả à. nó không bị đuôi vâng. nó rụng đầu hoa đi là mình cứ hay chạm ví dụ những cái quả này những cái mình, quả như thế này cái nhỏ vâng, đấy vâng, đây. mình đi nhỏ như hay chạm này nhé mà nó đấy là đây. quả nó đuôi đi nó nếu đấy. mà mình chạm vào cái đầu hoa này là vâng, nó hay bị đuôi nó hay bị đuôi đấy thế thì dưa mà được nhiều quá thì cứ chịu khó buộc vâng, chịu khó buộc ngọn vâng chịu khó vâng. buộc ngọn và uh, mình cũng làm sao để hạn chế để dụng động vào cái cái cái, cái đầu hoa này đầu, đầu hoa. hạn chế đậu động vào đầu hoa này thì nó sẽ vâng. chống dụng vâng. nó chống thui chống thui nó, nó vâng. đỡ đuôi đi nó đỡ đuôi Còn các cái, quả này thì mình, nhỏ như thế này mình cháy đi thì mình chảy mình, mình bỏ đi mình đẹn, đấy mình đẹn, mình thì là nó sẽ mình phân loại ngay từ ở trên ruộng thì nó sẽ đẹp hơn mà đấy. Ừ, nó ra quả khác thì mình nó nuôi được quả kia nó đẹp hơn vâng mình cứ để cái quả đấy thì mình nuôi quả khác nữa thì nó đeo đi ừ. mất đấy, ừ, nhiều sai. quả đeo vâng xài quá các bạn này. vậy nhưng mà bên trong còn lắm quả lắm chứ vâng. chưa hết được còn tránh này cái tránh còn nhiều mà vâng đây còn lắm quả lắm này mốt rồi lại nó đấy, mới như là cái ngọn này thì nó là đây này mỗi nhánh một quả đấy đấy đây một quả nhá các bạn này đây một quả này cái khe này một quả là hai này đây một quả là ba này đây quả là bốn đây quả năm có nghĩa là đây cái đầu, đầu này là đều có quả hết này hai quả nữa vâng chiếu gần vào đây đầu hoa lại hai quả tiếp này vâng tức là ra đâu thì đậu quả đến đó ra đâu vâng. đậu đậu đây vâng. nhưng mà nói chung là ra mà có đậu thì mình phải vừa bơm vừa kết hợp chăm bón cho ăn đều vâng. thì nước luôn đủ thì vâng. nó mới mới đậu quả vâng. chứ còn ví dụ ra nhiều quả vậy nhưng mà mình cộng tác mình không cho ăn mà mình cứ bỏ thì dư chóng rạc này này quả không đậu mà thắt nhiều vâng. đuôi nhiều đấy vâng. nó này như vậy vâng. chứ còn không phải là cứ đậu quả mà rồi mình tự nó nó đậu mình vâng. phải kết hợp cái nọ cái kia vâng. thì dưa nó mới đẹp được vâng. đấy nó là như thế à. Vâng. vậy thì ờ, ở đây bí quyết chăm sóc là gì ạ bí quyết chăm sóc thì phải có sinic vâng. thứ nhất là mình lúc trước lúc mình làm đất phải rắc vôi này trồng đất này vâng. xong quay ra phân sinic này này thì một xào mình cứ trước hết là mình cho vào giữa mình vâng. rắc vào giữa đi xong mình làm đất mình tôm đi xong đến lúc rắc mình... ở giữa luống luôn ạ vâng xong mình vâng. kéo đất lên vâng. đấy cộng tác với lại đạm với lại nân kali mình rắc vào giữa phân tổng hợp đấy vâng. nó là phân tổng hợp ấy. mình NBK rắc cùng với cái này hả? vâng cái NPK mình rắc cùng với cái này xong mình nấp đất đi xong mình bỏ hạt hạt đến khi mà dưa nó lên được tầm một gang vâng. thì mình vào đất cho nó thì mình lại dùng cái này lại phân NPK đấy cùng với vâng. lại Sinic mình rắc tiếp vào giữa nữa mình cào đất mình xúc vơ vét vào để còn cắm dàn vâng. cho dưa nó neo vâng. thế xong rồi đến lúc mà dưa đẹp lên đấy thì mình cứ định kỳ 7 ngày 5 ngày mình tưới một lượt tưới thì... tức là mình tưới cái gì ạ vừa tưới uh, đạm rón và đạm... xinic nhỏ này vâng. xinic nhỏ này tưới ít nhất là nếu mà một lượt tưới cho nó thì hai lần một lần một là... vụ một vụ là tưới hai lần cho nó thôi một vụ hai vì là nó đã có hai gói này vào vâng. hai lần rồi vừa à. vào lần đầu và lần cu lần vào phân rồi vâng. thế còn cái này thì mình chỉ hỗ trợ thêm đấy đến hai lần để tưới cho nó một hai lần thôi vâng. vâng. còn là mình cứ tưới đạm để cho nó giữ dây vâng nó đẹp vì là đến lúc dưa to này nó nó ăn vào những cái này là dưa nó đẹp cây à dưa nó vâng. đẹp cây Vâng. các bác nhìn này cái dây dưa này cái dây dưa nó rất đây. là cứng dây đây. có phải bạn trồng xinic nó mới cứng chứ còn nếu mà không trồng xinic thì dây nó mềm giống lụa cứng này cứng ừ, chắc, dây, như, như chắc. đá luôn các bạn này nó rắn, như đá nó dây nó rắn vâng nó, nó dây chắc. nó rắn chắc thì là đến mốt mà mình thu hết cái lượt quả này bắt đầu tránh các cái mắt này vâng. các cái mắt này bắt đầu tránh nó phun nay mai nó tránh các cái cái này, này. nó phun là cứ ngắn một đốt ngón tay này là nó đã có quả À. vâng vâng nay mai là chúng em là thu là thu cái đợt tránh mắt này các à. cái bánh mắt mắt này vâng. đấy là nó ra tránh ra quả những cái tránh này vâng những cái tránh này vâng. sau này mình mình lại bổ sung thêm xin xinic ạ? Mình nếu mà mình có mình bổ sung thì càng bổ tốt. Sung. Vâng. vâng. Mà không có thì mình ừ, hòa ra một hai lần này mình bơm. Hòa cái túi này ra. Hòa cái túi nhỏ này. Vâng. Hòa với tỷ lệ bao nhiêu lít nước ạ? À, cái cái bình 16 lít đấy. À, mình cho bình bao nhiêu bình ạ? Ừ, thì như nuống 5 nuống này là phải bơm hai bình hai bình như vậy có đặc quá không không đặc hai không bình ấy hai bình phải cho lắm bình chứ phải cho lắm bình à nhưng mà lúc đấy dưa nó già rồi cái dưa này lúc này là nó, nó già, già dưa rồi, rồi. bơm dưa không rồi. việc gì vâng đúng rồi vâng chỉ có vâng. dưa luôn mà bơm cả một gói này một bình là nó chón ná vào đấy đúng rồi nó nó dày ná ra mà đúng. nó chón nó ná nó xoăn ná lại nó xoăn ná lại vâng. đấy chứ còn bây giờ dưa già rồi mình bơm thì các cái mắt này nó càng nảy nhanh à những cái mắt như thế này vâng. bắt đầu nó mới lầy nó lại nảy tránh nảy tránh ra vâng. mà từ tránh đấy thì bắt đầu từ nó lại ra là, quả tiếp tránh thì nó không phải là nó ra ra dài nữa mà nó chỉ ra một ngón tay nó đã, đã có quả rồi đúng rồi nó ra đến đâu nó có quả đấy đúng vâng vâng đấy, đấy. vâng thì um, vâng bà có thể cái này nó có kháng bệnh thuốc sâu thuốc sâu à, nó kháng kháng bệnh dày ná kháng bệnh vâng dày ná nó cứng cây Vâng, à, vâng so với những phân thường thì cái Sinic này nó làm cho cái lá như nào ạ? Lá nó dày lá đi. Vâng. Lá nó lá nó cứng lá có phải không? Vâng, lá nó cứng này. Nó lá nó cứng này. Đây các bạn này. Lá này. Lá nó rất đấy. cứng lá mà trông nó sạch lá nhé. Nó sạch lá đấy. Đây, hai mặt lá đều sạch các bạn này. Hai mặt lá đều sạch sẽ nhé Đây. Đây mặt lá nó đều sạch sẽ như này. Mà nó rất, rất là nhiều gai. nhiều gai. Nó nhiều gai cho nên là quả dưa mà xem các bác sờ quả dưa đẩy vâng. gai rất là nhiều. Vâng. Nó nhiều gai cho nên là mình vào đây dặm luôn thì chuột bà thấy tình hình chuột đây thế nào chuột, chuột thì đỡ lắm chuột vâng. thì nó lúc đầu thì nó ăn nhưng mà về sau rồi ừ, dư nó lên được rồi là chuột nó không ăn nữa. ta tiến sâu vào trong này một chút. Vâng. Và ừ, cái những cái sâu bệnh thì nó giảm được như nào sâu bệnh nó phải giảm tới đến 50%. À 50%. Vâng. Vâng. Thì nói chung là mình cứ bơm theo đã trồng xin rồi mình bơm theo được thì, thì sâu nó cũng đỡ nhiều chứ vâng bạch nó đỡ nhiều đây nó rất là sai đấy và đây thì à, mỗi một ngày thì bà ở à, trên diện tích là gần một xào này thì bà lấy được à, bao nhiêu như sáng hôm nay lấy dưa này là được 90 cân 90 cân vâng cho một xào vâng đâu vâng. đây có được đây có đây có mấy thước đây chưa được một xào vâng. đây đây chưa được một xào đâu các bạn này đấy đấy là nay là nay là hết rộ rồi đấy chứ còn như không nọ rộ đấy, quả nó thằng lấy một tạ rưỡi thôi à vâng đấy ba ngày rộ một ngày lấy một tạ rưỡi một ngày lấy uh, một ngày rộ nhất là được một tạ 98 cân một tạ 98 cân thế là vâng. gần hai tạ vâng. chưa đến một xào nhưng được gần hai tạ các bạn ạ vâng thế là mỗi một ờ, luống như thế này là được gần 40 cân một luống như này là gần 40 cân đấy là đấy. Như, như hôm đấy, đấy là, hôm rộ nhất đấy còn bây giờ thì là còn bây giờ hiện tại bây giờ thì là nó không ngày thứ hai là được một tạ tư vâng thứ ba là được một tạ đây này nó lấp ở trong luống rất nhiều các bạn này vâng đây này nó lấp trong luống nhiều lắm đây dần dần rồi là nó lại cứ hết đợt nó hết đợt đi xong đợt sau nó lại năm bảy ngày cái ngọn này nó lại bắt đầu hoa này đây là đây là từ qua đây là là, là là chị đã sáng nay đã ngắt rồi hết rồi nhỉ sáng nay là quả rồi đấy đây à. các bạn này đây sai như này, này. thường thường định kỳ là chị à, hai hôm cắt hay là không sáng nào cũng phải ngắt à sáng nào phải ngắt sáng nào cũng phải đi đây các bạn này à. sáng nào trên tay tôi đây cầm hộ cái bạn đưa lên đây. đây các bạn nhé không ngắt thì mai nó to quá thì chủ chủ dư nó này dê. đây chỉ có một cái góc này thôi mà nó <laughs> quả to này đã 6 quả rồi nhưng mà quả bé thì nó rất nhiều các bạn đây quả những cái quả bé như thế này thì mỗi đốt một quả đây này Trời Nên, ơi, hôm nay về nó quay là ít ít quả đấy. Vâng. Mấy hôm nọ dưa một giây đến 13 quả. 13 quả. 13, vâng. một giây 13. 13 quả này nó quả thì to quả bằng đây. Đến dài dài dài dài. Dài từ cái đoạn dưới này nó lên cái đoạn này quay vâng. đấy mà quay thì thích ơi thích. Vâng. Nhưng mà bây giờ là bây giờ là nó cũng hôm là, nó cũng hôm nay là chị đã thu hoạch được ờ, bao nhiêu lâu rồi ạ? Đến hôm nay là đến 26 này là một tháng. À, đến nay là 20 ngày à. thì còn có 6 ngày. Gần nữa. gần một tháng hả? Vâng, gần vâng, một tháng. Gần một tháng rồi. Vâng. Vâng, gần một tháng này thì các bác cũng đến mùng 10 tháng riêng làm sao mà đã hết được thôi thế thì, thì gần một tháng thì nó phải được khoảng gần 3 tấn rồi là... gần 3 tấn rồi vâng gần 3 tấn rồi đấy các bạn ạ vâng và đây thưa các bạn là đây là giống Đâu. dưa à, vậy là 668 đi, uh, hơn hơn 3 tấn hơn 3 tấn hơn 3 tấn rồi vâng vì à. mỗi một ngày là mình là là tạ mấy cơ mà đi giờ nó ít thì mới gọi là một tạ thôi phải không vâng. chứ còn lúc trước là, là toàn tạ mấy thôi mà à, vâng thưa bà là cái ờ, ờ, khi mà cái dùng cái phân silicon cân vát này thì về cái héo xanh ở đây tình hình héo xanh nó như nào đấy đỡ các bác thấy ừ, các bác về các bác nhìn đây nhìn cả cả cả, cả hết cả ờ, cái không có, chưa có cây nào chưa có dây nào chưa có một dây nào bị héo có một dây nào vâng còn những cái, cái lá này thì chẳng qua là mình đi mình giặt mình cọ vào là nó gãy là à. nó héo thôi à. chứ còn không vâng. phải là tự nó dây héo thôi vâng. đấy các bác nhìn cả ruộng có thấy dây nào héo tí nữa mình sẽ sang những luống kia ừ. để xem là tình hình cái ờ, sâu bệnh ở đây thế nào và cái hình tình hình ờ, dưa thì người ta sợ nhất là cái vàng lá sợ thì nhất đây... là cái bệnh vàng lá và cái vâng. trắng và nó cái phấn trắng phấn trắng thì nó nhanh lắm vâng. thì vâng. ở đây cái ờ, tình hình phấn trắng với vàng lá như nào ạ thì mình cứ theo định cây thuốc mình bơm mình bơm đây các bạn này uh, uh, đây quả này 5 ngày và nó rất là đẹp và gai nó nhiều mình bơm một lượt à vâng vâng mình bơm đấy không nếu mà bị phấn trắng hay vàng lá thì nó hồng. nhanh rạc lắm nhanh vâng. hỏng lắm. thì coi như là, là là hỏng rồi đúng không vâng vâng Vâng, ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày 20 tháng 12 năm 2021 Và trên cái ruộng dưa nhà bà Loan này thì còn báo hiệu rất là nhiều tiềm năng Và chúng ta thử sang những ngưỡng bên cạnh để xem uh, cây và tỷ lệ đồng bạc nó như thế nào nhé các bạn theo chân tôi nhé Tỷ lệ ở đây sai rất đồng đều Cây thì khỏe Không bị chết héo các bạn ạ Đây Không bị chết héo Đây quả nó vẫn sai chi chít như thế này các bạn này Đây cái chỗ này này bốn quả liền này Đây các bạn này, đây vẫn sai bốn quả liền nhá. Mẫu mã rất là đẹp. Đây. Đấy, mẫu mã thẳng qua thẳng đẹp. <coughs> Không bị đeo thắt. Đây đây đây. Trong này. Trong mình muốn đây các bạn này, sai chi chít đây các bạn này. Đây chỗ này này. Đây các bạn nhé Theo tay tôi đây Chỗ này là ba Kia bên kia một quả là ba quả liền này đây hai quả nữa này các bạn này đây đây hai quả này đây hai quả nữa này đấy sai chi chít như thế này đây đây, có thể vạch ra cho các bạn thấy này đây đây nhé đây các bạn này sai chi chít tức là tỷ lệ sai rất là đồng đều mẫu mã quả thì đẹp hoa thì nhiều và những quả lon thì gần như là mỗi đốt một quả và ánh ra phát ánh liên tục đây đấy các bạn thấy và ngọn cũng rất là to ngọn to ngọn mập ngọn bơi và hoa rất là nhiều tỷ lệ đậu quả cao đấy.